à, em bé là sẽ xuất phát vào trong ờ, Quảng Bình của các anh chị nhá còn uh, hiện tại bây giờ là 11 12 giờ kém rồi thời gian cũng rất là gấp Giang phải về chuẩn bị ấy, cũng tranh thủ xuống uh, Cô Lan Sùng ở dưới Ninh Hiệp đây là cũng uh, khu vực là xưởng may của nhà cô mà đợt trước mà Giang có xuống uh, ấy thì uh, cháu xính ấy thì cũng được cô Lan và mọi người là ủng hộ rất là nhiều trong quá trình mình đi lại này ăn uống này rồi là chăm sóc và hai là em mỉ nó cũng ba anh chị là cũng biết rồi là hiện tại là em mỉ đang làm cho cô Lan và cháu xính thì lại à, do là công việc không quen làm nên là là cũng à, bỏ về rồi cũng không nói với cô Lan à, biết lý do này Giang cảm thấy rất là buồn và Giang tin tưởng khi mà các mạnh thường quân cũng là khán giả xem ấy rất là, là cảm kích cái à, vấn đề các cô rất là nhiệt tình và hôm nay thì trước khi mình ra sân bay thì mình có vào đây để thăm nhất là gia đình cô và cái ờ, khu vực mà cô làm việc này với lại là em mỉ thì đang làm ở trong này nha cô bác anh chị nhé đang uh, làm may ở trong này này cái, uh, khu vực bên trong này thì uh, thấy uh, cô Lan hỏi cô Lan thì bảo là ở trong này thì em ấy sẽ được là ăn uống là ba bữa luôn và có phòng trọ ở bên cạnh này luôn các anh chị ạ và làm ở đây luôn tại xưởng may này thì nó là công việc là rất là thuận tiện thuận lợi luôn nhưng mà khi mà mình Hết. mọi người đây cũng là nhân viên của cô đây các anh chị nhé ở phía đằng trong đây là cái à, khu vực mà em mỉ em đang làm đây là em mỉ em mặc áo đen đen như kìa đang bắt đầu uh, cái à, may Sơn đây cái công việc của em ấy là hàng ngày như này thôi hiện tại thì em ấy đang làm mình cũng ờ, vào mình ghi hình qua cho các anh chị cùng toàn thể mọi người biết công việc của mình hiện tại đang làm như này rất là tốt rồi cái này là trắng xinh như là đấy nhở mì nhở tiếc là mỉ là không có thời gian để vào miền trung uh, giúp bà con Giang được đấy, ờ, chỉ uh, vì là em còn rất là nhiều việc để giúp cô ấy và hiện tại thì em cũng đã đã đã đấy nhỉ đã, đã nhận được tháng lương hai tháng rồi làm hai tháng nhỉ thế như là người hai tháng rồi hai tháng rồi đúng không đấy rất là nhanh thời gian trôi rất là nhanh tôi cố gắng à, làm thật tốt làm thật tốt cô Lan à, mọi người ở đây xung quanh ở đây sẽ giúp đỡ mỉ trong quá trình mà làm ấy không hiểu một cái gì thì mình hỏi đừng giấu rốt đấy cái gì hiểu mình bảo hiểu cái gì mình chưa biết mình nghĩ biết là ví dụ mình chưa làm được cái này thì bảo cô hướng dẫn cho làm cách làm như này như này tốt cố gắng nhá cũng đừng buồn quá rất là xa nhà rồi nhưng mà cũng vì tương lai cái này à, mình thay đổi mà bản thân mình đúng không à, đúng rồi, đúng rồi nay cô cũng khá là rộng nhân viên thuê rất là nhiều vải vóc thì ờ, nghe cô Lan nói là cái ờ, chợ vải Ninh Hiệp là chợ lớn nhất ở thủ đô Hà Nội nha cô bác anh chị nhé và công nhận lúc mà đang vào cái con đường mà đi vào nhà cô phải nói là mình mênh mông luôn nhìn không không ra ấy luôn nên mình bảo đúng là nhìn chợ vải mới biết được à, cũng cũng nghỉ thế khoảng mấy giờ nghỉ trưa ăn cơm ở đây mọi người à thế à 2 giờ ừ, hai giờ Chung là làm đúng ờ, thời gian đúng anh Sơn không biết làm được cái này không? Không biết, ngày chuyện nhưng mà Sơn uh, anh bảo ban rồi anh Sơn làm nhà nhà làm ấy đây chặt vâng, chặt bông ấy đây chứ anh là có ăn mà chứ anh là thợ bắt sổ à. bắt sổ ờ, liên quan may này để em cũng chuyên bắt sổ rất quán à cô anh ra quán cơm à? bắt sổ kinh lắm à. anh còn là nghỉ thôi tí là mình chắc phải phải đi luôn thôi thế bảo là tôi cô làm ủng hộ mình chồng nữa à ủng hộ là à, bác chị nhân nói thì Giang cũng đã vào À, cùng cô Lan để à, giới thiệu qua cho à, mọi người biết là cái xưởng may của cô Lan đấy đấy thì sau khi mà mình vào đây thì biết được cuộc sống của em mình rất là tốt rồi và được cô Lan giúp đỡ rất là nhiều thời gian trước là ra xuống Hà Nội hiện tại được cô lo cho từ chỗ ăn chỗ ở công việc làm rất tuyệt vời với cô Lan hôm nay xuống ở đây thì cô Lan cũng biết tin của Giang là chuẩn bị vào miền Trung để kêu gọi giúp đồng bào ví dụ trong đó cô uh, ờ, gia đình mọi người là cũng muốn ờ, quyên góp hộ ờ, uh, à, đồng bào miền Trung một chút nữa cô ba chị ạ và trực tiếp hôm nay là cô uh, mặt ở đây để gửi cho Cơ Giang cái món quà và trực tiếp là với anh Sơn vào miền Trung uh, uh, mua những cái gì những yếu phẩm cần thiết nhất cho đồng bào trong đó cô ba chị nhé ở đây cô uh, có 5 triệu cô à, vâng, vâng. và vâng, trong đấy cho đến đâu được chưa đủ 5 triệu của ba chị đây thì vâng. à, Giang cũng đã nhận trên tay là 5 triệu của Phú Lan thì à, số tiền này Giang sẽ trực tiếp là mang vào trong đó và theo như à, cái tình hình mình sẽ vào khảo sát trong đó thực tế nó như thế nào thì Giang sẽ mua cùng anh Sơn nữa và tất cả mọi danh sách mạnh thường quân trong và ngoài nước nha các anh chị nhé thì và chi tiết mua như nào Giang sẽ ghi công khai trên cái kênh YouTube của Giang và trên Facebook của Giang Uh, xin mời các anh chị đã theo dõi và luôn luôn ủng hộ Giang cũng như tất cả mọi người như thế này và nếu cô anh chị nào muốn có xuống thăm nhà cô Lan thì có thể xuống ờ, địa chỉ nhà cô Lan ở Ninh Hiệp để chờ vải để thăm Lan Sùng cô tên là Lan Sùng rất là cảm ơn cô nhá dạ. cảm ơn cô rất là nhiều có lẽ bây giờ là trưa rồi thì ờ, cô cháu mình sẽ là đi ăn cơm nhỉ vâng, đây, người ta bảo như kiểu cho lợn đi, món không ăn món đâu, mén mén Ủa món mén ăn được đâu, đây ăn được đâu Cắt cho lợn đâu, lợn đây còn ăn ngon hơn ở gì đấy ăn nó ráp mà mặc mì xuống đây ăn cơm chắc quen đúng không cơm ở dưới này ngon không để ăn không để ăn cơm tăng này <laughs> Tại thì uh, mọi người là chuẩn bị à? Đưa cơm nhé Cơm ở cái quán này luôn nhé Từ bác chị nhé Sau khi mà mình ăn cơm xong thì uh, à, bé là mình với anh Sơn Bé là sẽ xuất phát ra sân bay luôn thôi Chuẩn bị Để có ra còn phải làm thủ tục nữa Giấy tờ nó rất là lâu quá Ăn rau gì nhỉ? Ăn rau á ở đâu thì có rau muối xào, rau muống luộc, rau cải luộc Bắp cải mình ăn nhiều đấy nhá, ăn nhiều béo rồi, này bé bảo gầy đúng gầy thật Gầy mà Mì giờ này thấy gầy hơn rồi Gầy nhưng mà vài tháng này lại Mì à, mà có thời gian thì đúng vào miền Trung cùng anh Sơn luôn Và giúp anh Sơn để tốt mà không thời gian đi được Tiếc mình bận việc rồi ờ. Chỉ có ra với anh Sơn bé vào thôi cô Lan thì cô cũng ờ, khá là bận đó công việc của cô ấy nên ra là cô cũng chỉ có thể là ủng hộ uh, mọi người để trực tiếp tay mình vào hôm đó mình bỏ công vào việc thời gian sáng nay ờ, đấy là mình vào đây trưa khi mình lên sân bay mà sới ra đây lạ ấy sới ra cô đi nghỉ cho cô đi nghỉ cho cô đi bát để vào trong đấy cơm này là có tình cảm chú nhà có khỏe không cô cơm gì nhỉ chú à, vâng. chú trần yếu yếu lắm à, à? phải uh, hôm nọ phải cho đi sao thấy à được à? anh biết sao thì trần đúng có phượng hôm qua có phượng đấy vừa điện hỏi rồi giờ khỏe rồi ờ, à, cô bảo nửa tiếng nữa phải đi thẳng cái đường long vĩ có cái quán cơm ở quán gì nhỉ ừ. quán này quán gì có cái quán cơm đấy ở cái từ dọc đường ờ, long vĩ chạy thẳng lên thủy sản ấy ừ. có cái quán cơm đấy mình rẽ vào đấy rồi nửa tiếng rưỡi cháu cho cô một chuyến đi đi sân bay nội bài ừ. à không về hà nội chứ à đi về hà nội về hà nội quên đó mày gọi thằng nào lên đây nửa tiếng nữa nha tao ăn cơm hả à, có lẽ là Giang cũng ờ, xin phép là được uh, mời mọi người là cùng ăn cơm trưa với uh, anh em nhé cơm đi miếng cơm đi miếng cơm đi sửa cơm ăn đi cơm trưa thì không có gì đâu thịt gà này Đấy, thịt bò thịt lợn xào này ừ. này là món gì đây đùi gà này đùi gà cái này món này đây là món uh, cái món gì đắng. này mướp đắng khổ qua khổ qua xong rồi xào trứng khổ qua ừ. xào trứng vâng, à, trứng con mời cô ăn cơm mời cô ăn cơm nhá dạ. mời anh sơn nhá mời bé mời à, em mỹ nhá mời à, quán gì đây ừ. là xào gà xào đây là gà tây ấy à. ăn cũng được miếng cơm ở dưới ninh nghiệp thôi cô lan không chứ gà này cứ mà phải hai mấy cơm ừ. cơm dẻo ngon mà tốt hơn miền mén nhà <laughs> thấy không thì sơn thấy mì có khác gì hơn không rồi à, ờ. chắc là suy nghĩ nhiều tối buồn thôi trắng là trắng nhưng mà gầy không. không chịu ăn rồi vài tháng nữa thành hot girl hà nội ngay đấy ăn có đủ không trắng mà ở trong nhà nó nhiều vào cơ nhưng mà không biết tự dưng lại nào cơ <laughs> theo tối uh, ờ, nhớ gia đình khóc anh ngày trước không thế rồi cứ đêm này nước mắt giàn ruộng rất là nhiều người nhưng bây giờ ờ, có điện là được có việc gấp thì ờ, mới về hoặc là tết thì chắc chắn là về đấy cô nhỉ đấy, tết thì về thăm gia đình rồi cố gắng thế là mang tiền về cho bố mẹ có lẽ là Giang cũng xin phép được khép cái video của Giang ngày hôm nay đây nhé thì để cho mọi người ăn uống tự nhiên đấy gửi hẹn với cô bác chị là cùng thể mọi người là trong miền Trung nhé Nào, chào tạm biệt và hẹn gặp lại cô bác chị cùng toàn thể mọi người đây dạ. là năm mang tiền về thuê cái nhà đấy đúng dạ, không nhỉ cái nhà 50 triệu cái nhà